Buổi tối hôm nay chúng con công bố sự thông viết của Chúa Sự đồng chạm của Chúa Và đặc biệt xin Ngài thêm sức mới cho dân sự của Đức Chúa Trời Suốt một ngày học ngay trong giờ này Chúa ơi Ngài thêm sức mới cho dân sự của Ngài Con cảm ơn Chúa Ngài gìn giữ đề tớ của Chúa là một sư bảo Đang ở ngoài Hà Nội Chúa gìn giữ đề tớ của Chúa trong sự bình an Và dân sự của Chúa ở đây Chúa giúp đỡ cho mọi chuyện được tốt đẹp Con cảm ơn Chúa Chúng con cũng cảm ơn Ngài Chúa cho vợ chồng con buổi tối hôm nay được đến thăm anh chị em con thấy được tấm lòng anh em con đối khác lời của Chúa siêng năng trong sự cầu nguyện và hết lòng thờ của Chúa con rất là cảm động Chúa ơi ngày báo phước lại cho dân sự của Chúa tại đây các bộ phận ở nữa con cả ơn Ngài con dân thì giờ này trong tay của cha trong giờ này chúng con cùng suy ngẫm về lời của Chúa Trời xin Ngài cho chúng con hiểu được lời của Chúa chúng con biết ơn Chúa chúng con hiệp chung nhau và cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ Amen chúng ta có tay ngồi con này xin các bạn kính mời và thánh chúng ta cùng ngồi yeah. Dạ bởi vì trong này có một số người mới cho nên tôi tự giới thiệu tôi tên là phong à đây là vợ của tôi và và cảm ơn chúa chúa cho cho hai vợ chồng tôi thì uh, có hai cháu một cháu trai thì năm nay 17 tuổi và cháu gái được uh, à, 8 tuổi cảm ơn chúa đó là bởi ban điển của đức chúa trời um, cảm ơn chúa buổi tối hôm nay thì tôi biết quý vị đã học suốt cả ngày rất là mệt mỏi cho nên trong giờ này thì tôi cũng không muốn làm mất nhiều thì giờ quý vị làm gì nhưng dầu vậy chúng ta vẫn biết rằng lời của Đức Chúa Trời là linh lương nuôi dưỡng trên cuộc đời của chúng ta. Amen. Amen. Có lời của Chúa sẽ làm cho chúng ta mạnh mẽ. Tôi hy vọng là tôi sẽ không chia sẻ dài quá. Và chúng giờ này xin chúng ta cùng mở với tôi ở trong uh, sách Matthew đoạn thứ 16. Chúng ta xem lời của Đức Chúa Trời từ câu 14 cho đến câu số 17. Một vài câu kinh thánh để nhắc nhở chúng ta về học cái chủ đề là nhận biết Chúa Giêsu Christ là ai. Matthew đoạn thứ 16 từ câu 14 cho đến câu số 17 yeah. Dạ, chúng ta có hết chưa rồi xin chúng ta cùng đọc chung hai ba đọc thì đến là thôi xin mời một người nào dặn à, hai tiếng tốt đọc một người thôi xin mời à, cô nè con ăn con à, lớn tiếng đọc cho mọi người nghe con xin mời con lớn tiếng đọc lên lên dạ, à xin mời đọc lên lớn tiếng đọc cho mọi người cùng nghe Matthew đoạn số 16 câu 14 đến câu số 16 môn đồ thưa rằng người nói là Giăng Baptist kẻ nói là Eli kẻ khác lại nói là Jeremy hay là một đấng tiên tri nào đó Ngài phán rằng, còn các ngươi thì xưng ta là ai? Simon Peter thưa rằng, Chúa là Đức Christ, con Đức Chúa Trời hàng sống. Amen. Cảm Tôi muốn ờ, nói với quý vị rằng chúng ta cảm ơn Chúa Chúa Giêsu đi ngang qua cái địa phận của thành Philip này thì bây giờ thì Chúa Giêsu quay lại hỏi các môn đệ rằng người ta bảo rằng thầy là đấng tiên tri Eli hay là người thì bảo khác là dân bốc tiếp người thì bảo một đấng tiên tri nào đó còn các ngươi nói ta là ai thì bây giờ ông dân ông phi Führer ông nói là thầy là đấng Christ con của Đức Chúa Trời hàng sống và tối hôm nay tôi muốn chia sẻ với quý vị rằng chúng ta tin Chúa là một điều phước hạnh chúng ta nhiều người trong cái Chúa ở tại Cà Mau này tin Chúa qua những dấu tiền quyền nam phép lạ của Chúa nhưng một lần nữa tôi muốn nói với về rằng chúng ta không phải chỉ tin Chúa vì phép lạ nhưng mà chúng ta cần biết mà mình tin Chúa mình cần nhận biết Chúa Giêsu Christ là ai trên cuộc đời của chúng ta Amen nếu mà chúng ta tin Chúa chỉ vì phép lạ mai mốt có những căn bệnh khác e là chúng ta sẽ bị vấp ngã nếu chúng ta tin Chúa vì một phép lạ phép lạ đến rồi phép lạ sẽ đi chúng ta tin Chúa vì một sự tiếp trợ nào đó nhưng mà nếu chúng ta nhận biết Chúa Giêsu là ai trên cuộc đời chúng ta chúng ta sẽ dù hoàn cảnh như thế nào đó mình sẽ không bao giờ bỏ Chúa chúng ta mình ý thức rằng chúng ta là một tội nhân chúng ta là một tội nhân chúng ta vốn là người bị chết mất mà Chúa Giêsu đã đến và cứu mọi người trong chúng ta rồi Ngài tha thứ tội cho chúng ta và nhận chúng ta làm con của Ngài đây cứ là điều tuyệt vời có một bài thánh ca tôi thích hát là con tạ ơn Chúa vì Ngài vẫn yêu thương con con tạ ơn Chúa vì Ngài hằng chăm sóc con Con tạ ơn Chúa vì con được làm con của Ngài Có nhiều điều chúng ta cảm ơn Chúa vì mình mới được cái chiếc xe gắn máy Một số người cảm ơn Chúa con mới được chữa lành Có một số người cảm ơn Chúa vì con mới được mua căn nhà Những cái điều đó chúng ta cảm ơn Chúa không có gì là sai cả nhưng mà tôi khích lệ mọi người chúng ta cần con cảm ơn Chúa vì con được làm con của Ngài làm con của Đức Chúa Trời đó là một cái điều tuyệt vời tôi xin nói với vậy rằng tôi là một người tin Chúa bởi phép lạ nhưng mà tôi không sống trong phép lạ tôi sống trong ân điển của Chúa sống trong ơn thương xót của Ngài Amen. Amen quý vị biết rằng tôi từ bé lúc mà tôi 3 tháng tuổi thì gia đình tôi đã chở tôi đi và nuôi ở trong bệnh viện và phổi tôi đã bị lủng lỗ và họ hút ra cả hàng lô sư vô mũ hàng lô sư vô mũ vậy và cái lỗ hút vẫn còn cái lỗ trống rất là bự tại đây và tôi đã bị bệnh não cô này bảo là trời nắng làm nhức đầu còn tôi là cái 9 giờ sáng là tôi đầu tôi đập vào tường mà thôi vì tôi bị bệnh não tôi bị bệnh nhiều cho nên tôi học hành không tới đâu cả rồi tôi vào trong chùa tôi ở có tôi đi quét lá đa có tôi đi long hình tượng có rồi tôi vào trong yếu trong đình tôi ngủ luôn cho nó khỏe tôi càng cố gắng chừng nào thì cuộc đời tôi càng tuyệt vọng chừng đó sau đó tôi thấy quê hương tôi nghèo quá quê hương tôi ở miền trung quê hương anh nước mặn đồng chua làm tôi nghèo đất cài lên sỏi đá nghèo lắm đói lắm khổ lắm tôi quyết định tôi bỏ xứ tôi vào trong sài gòn đi bấm dưới số có đi làm dưới chai có ngủ dưới bàn bia người ta có ba ngày bốn ngày không có nước tắm là chuyện bình thường đói lên khổ xuống mũi cắn tay tôi nát hết không còn cái gì luôn mũi mà mũi sài gòn dưới tóc lên từ tôi tan nát hết nhưng mà tạ ơn chúa trong khi tôi tuyệt vọng tôi uống thuốc tay từ một bụng từng bụng dày bạn tôi chở tôi đi cấp cứu rồi nhưng mà bởi ân thương xót của Chúa một ngày khi tôi đi lang thang ở ngoài đường tôi gặp được một ông chủ ông thấy tôi ổn thương xót quá ông kêu vào ông cho tôi mai trong tiệm ông sau này tôi mới biết được rằng không phải là vì ông kêu tôi vào làm nhưng mục đích ông kêu tôi vào để ông giới thiệu về Chúa Giêsu trên cuộc đời của tôi ông cho tôi mai ông giúp tôi mai ông dạy tôi mai sau có đầu ông dẫn tôi đi nhà thờ trong đầu tôi nghe đi nhà thờ là một cái điều gì đó thiêng liêng lắm và quý vị nhà thờ là điều gì tôi cũng thấy đó. mình nghĩ làm sao được ta mình là đạo phật từ nào đến giờ mà bây giờ theo cái đạo này nghe nó là bỏ ông bỏ bà và đạo này là đạo của mỹ nữa cuối chừng là nguy hiểm vô cùng tôi không dám đi nhưng mà ông bảo tôi đi nhà thờ hoài thì tôi cũng ráng đi nhà thờ tôi mượn chiếc xe đạp tôi đạp từ ở ngoài qua và quẹo chạy lên tới ở đầm sen từ đầm sen tôi chở ông đi qua bao nhiêu căn nhà thờ đẹp thiệt là đẹp ông không chịu ghé vào nó nói cái gì kỳ đến nhà thờ mà thấy nhà thờ không chịu vào mà sao tôi biết đó là những nhà thờ công giáo ông không chở vào đến cái nhà thờ tôi làm thiên cầu to tôi mong ông vô ông không vào ông bắt tôi chở và hai anh em đạp xe đạp thay phiên nhau đạp nó tới ngoài thanh đàn lên trên tới trên lầu ba và vốn lại có chừng mười mấy hai chục người tôi nói nhà thờ đấy mà <laughs> và mới bữa đầu tiên vô ông mục sư ông giảng cho tôi một bài giảng là hãy nộp phần mười cho đức chúa trời Ê, ai mà không nộp phần mười đức chúa trời bị rú xả tôi nói cái gì vậy nè làm ăn không đủ ăn không đủ mà không đủ tiền đó tiền nhà mà bây giờ vô cái hội này câu đầu tiên là phải nộp cùng vào người ông đưa ra 100 ngàn nếu các bạn có được trăm ngàn các bạn có trách ra 10 ngàn bỏ các bạn được một triệu các bạn có trách ra 100 ngàn bỏ để dâng cho chúa tôi nghe toàn là những chuyện nhưng mà dâng dâng dâng tôi thôi thôi không không theo đạo này không theo đạo này đâu ông bắt tôi ông nói cái gì đó tôi không biết mà ông nói cho tới 11 giờ trưa tôi đói bụng quá chừng bụng vậy ông nói hoài như vậy thôi tôi thấy tôi bí rồi ông biết tôi quỳ gối lên tôi cũng quỳ gối lên quỳ gối là ông hướng năm ba cao ông nói gì tôi nói đại cho vậy cho ông thả tôi ra khỏi cái cửa tôi xuống tôi mua một ổ bánh mì hai ngàn đồng trong thời mỹ ngờ tôi ăn tôi về tôi mừng quá tin chúa chịu đó nửa đêm khuya tôi nghe tôi nói chúa chúa chúa hoài tôi quỳ thẳng gối lên nó lại ông giêsu nếu ông có thật ông chữa cho tôi hết bệnh phổi này tôi hết bệnh thận này Thế tôi thẳng tôi bị hư và tôi đi khám bác sĩ, bác sĩ rồi Tôi không có khả năng lập gia đình và không thể nào con còn Và não của con như thế này, xin Ngài chữa lành cho con Nếu mà ông mà chữa lành cho tôi thật sự, tôi sẽ dâng cuộc đời tôi để phục vụ ông Tôi chọn 12 giờ đêm tôi cầu nguyện, chứ tôi không cầu nguyện bình thường Tôi nghĩ là cái giờ nó giờ linh Tại vì tôi từ đó đến giờ là đi theo bên đó là mình biết rồi cứ giờ là linh ra mà à, gọi là thắng ra mà gọi là nguyện rồi giá rồi ban rồi xin chứ không phải là dùng cầu nguyện nhưng mà quý vị biết không lòng thành tâm của tôi như vậy chúa đã nghe amen quyền năng của ngài đã tác động phổi tôi là trước bị lún rất là nhiều lỗ mà bây giờ chúa cho lành lặn và nói có thể là tôi bỏ việc micro tôi nói quý vị cũng còn nghe được nữa amen, chúa là đấng chữa lành amen. amen ngày xưa ở quê tôi tôi bệnh lé mắt người ta đặt tôi là không lé tôi nhìn nè lé tôi ốm tôi đưa cái răng cái người ta đặt tên là phong hô phong hô á ông nhiêu nhất phong gầy phong tầm gánh phong hủi cái phong nào mà tệ nhất là tóc hết cái cuộc đời của tôi nhưng mà tôi tạ ơn Chúa sau khi tin Chúa Chúa biết đã thành phong độ rồi nha Amen Phong độ là phong lẽ luôn nữa mà trở thành phong độ của Chúa Giêsu chúng ta vỗ tay ngợi khen ngài bằng chỉ phép lạ mà thôi đừng dừng lại chỗ phép lạ nhưng hãy tin Chúa bằng cả cái niềm tin mình đặt nơi Ngài là đến sáng tạo vũ trụ này Ngài là đến có quyền cầm quyền của sự sống và sự chết tôi hỏi quý vị những người bệnh cuối cùng có chết không dạ. còn có người khỏe không chết đúng không chưa chắc rồi nha mắt tôi đã thấy những người bệnh đó họ nằm trong giường từ năm này qua năm nọ không sao hết mà mấy khỏe khỏe chạy sẽ rồi rồi tôi thấy bum bầm bầm rồi tiễn đưa rồi khóc lóc như vậy chưa chắc người khỏe mà sống lâu hơn người bệnh nhưng mà tôi muốn nói bằng trên là sống chết là thuộc về đức chúa trời nhưng mà quan trọng sau khi qua đời ai là người tiếp đức linh hồn mình mới là quan trọng anh em quý vị đừng có nghĩ là mấy người giàu thì sướng hơn những người nghèo chưa chắc những người ở cà mau chúng ta rất là chất phát thật lòng sáng ra nhăn lưới bắt được con cá nào con tôm nào nó có thể là thiếu phương tiện vậy nhưng mà ăn cơm với cá bình thường vậy ăn rau vào đồng vậy mà quý vị là khỏe còn mấy người ở trên thành phố mà ăn uống sung túc quá tôi nói bằng kia là bệnh tiểu đường láng thật có những người có những đêm khuya nhức đầu tính toán sổ sách đến một hai bao nhiêu khi còn chưa được ngủ còn quý vị chín giờ tối là quý vị ngủ khò cho đến năm giờ sáng rồi amen vấn đề tại đây là chúng ta cần phải biết rằng mình là ai mới là trong Chúa mới là quan trọng chứ không phải chỉ là vài ba phép lạ hay là mình tin Chúa để mình được cái gì có một người đó là tôi cầu nguyện chuyến này mà Chúa mà không nhận lời tôi chuyến này tôi giận Chúa tôi bỏ Chúa luôn tôi biết Chúa biết tài tôi giận luôn bỏ Chúa luôn Chúa ở à, trên Chúa cười như nào dặn Chúa bỏ Chúa ai thiệt thòi vậy ta ai thiệt thòi vậy ta vấn đề là chúng ta tin Chúa không phải chỉ là phép lạ không mình tin Chúa để Ngài tha tội và ngài cứu mọi người trong chúng ta Amen yeah. cho nên Phêrô xưng nhận rằng Chúa Giêsu là đấng riết là con của Đức Chúa Trời bao lâu mà chúng ta thừa nhận chúng ta biết được rằng Chúa Giêsu là đấng riết nghĩa là đấng được sự sức giàu đấng chịu sự sức giàu từ trên trời xuống đấng đó đến để cắt tội lỗi của nhân loại này amen đấng đó để ban cho con người ra khỏi sự rủa xã ra khỏi sự luật pháp ra khỏi bị trói buộc ra khỏi địa ngục mà ban cho con người đã được tự do làm con đức chúa trời và được sự sống đời đời hỡi ông bà chị em yêu dấu tôi muốn nói bà chị em rằng quyền năng của đức chúa trời đã tác động và đã bày tỏ cho phi ra biết và nhận biết chúa giêsu là con của đức chúa trời cho nên qua bao nhiêu thăng trầm khó khăn thử thách phi a không hề bỏ Chúa Amen phi a thì Chúa có gặp đang đầy không quý vị? Quý vị tin Chúa quý vị có gặp đang đầy không? Nghe nói có người tin Chúa gặp ao không người gặp đang đề mà Có phải vậy không? nhưng mà qua những nan đề chúng ta sẽ tạ ơn Chúa nhiều hơn. Amen. Qua những khó khăn chúng ta sẽ kinh nghiệm Chúa nhiều hơn. Amen. Chúng ta cùng xem với nhau trong Colosse đoạn 2 câu số 6. Xin mời các cô nó lớn tiếng đọc dùm. À, Colossae đoạn 2 câu số 6 để cho nhắc nhở cho chúng ta một câu này. Colosse đoạn 2 câu 6 mời cô đọc lớn dùm. Dạ, Colosse đoạn 2 câu số 6 Anh em đã nhận Đức Chúa Giêsu Christ thể nào Thì hãy bước đi trong ngày thể ấy Amen Anh em hãy nhận Chúa Giêsu Christ thể nào Thì hãy bước theo Ngài thể ấy đừng có lay động amen tôi nghe nó là tài giáo bây giờ tấn công cái điểm yếu của mình ở đây nhiều lắm mà anh chị em nên nhớ rằng ngày xưa mình là ai mình là người coi như là mê muội thờ ma lại quỷ mình mê tính gì đó ngày mùng 10 mình mùng 5 17 23 cho tùm lum la rồi mê tín gì đó đủ thứ mình khổ sở mà bây giờ mình tin Chúa Chúa giải cứu mình rồi ngày xưa mà là sao mà bây giờ mình như thế nào thì qua điều đó thì chúng ta cứ giữ niềm tin vững vàng trong chúa amen đừng để một tin lành khác đến dụ dỗ anh em amen tôi muốn anh em chúng ta tại đây hãy cùng gắn chặt với bà ngoại với má tuyết tại đây với ông bà một sư bảo chúng ta tiếp tục mở mang vương quốc của chúa anh em đừng để cho cái linh chia rẽ là tiền bạc là dụ dỗ rồi bảo bắt tên lại bắt tên tới bắt tên lui quên nó đi bảo rằng hãy nhân danh Đức Cha, Đức Con, Đức Thánh Linh mà làm bếp tên cho họ. Chúng ta vẫn theo lời Chúa Giêsu, chúng ta làm y chang như vậy thì cái tính đó là thì được cứu là được cứu rồi. Amen. Đừng có thêm bớt gì vào trong đây nữa. Còn đừng bao giờ nghe nói Đức Chúa Trần có mẹ đã gọi là mẹ gọi là có cha và có mẹ tầm bậy gọi là có thêm người mẹ nữa thì đâu có còn gì được gọi là đức chúa trời đức chúa trời chúng ta là đấng tự hữu và hằng hữu amen Ngài là đầu tiên và Ngài là cuối cùng Ngài là Alpha và là Ngài là Omega Ngài có quyền làm cho sống và Ngài có quyền làm cho chết Ngài có quyền làm cho giàu cho nghèo Ngài có quyền bán cho và Ngài có quyền lấy lại Ở ông bạn chị em Đừng bao giờ mất ưa Amen Bạn bè xấu sẽ làm hư thói đến tốt Ô bảo đâu ô mình tin Chúa rồi khỏe rồi Bởi ân điển mình được cứu Cho nên bây giờ mình đi nhậu thỏa lái Không ai phạt mình đâu Nhậu cỡ nào cũng được lên thiên đàng Phạm tội cỡ nào cũng được lên thiên đàng phạm tội rồi phạm tội tại dân bỏ vợ bỏ chồng rồi đi ăn nhậu rồi xì ke ma tí cũng được lên trên đàn hỡi bọn chị em ạ chúng ta tin chúa thì linh hồn chúng ta thuộc về chúa chúng ta được cứu điều đó chắc chắn nhưng mà chúng ta sống trên đất này chúng ta là muối của đất nữa anh em chúng ta cũng là sự sáng của thế gian này nữa tin chúa là một chuyện mà tái sanh đổi mới là một chuyện khác đừng bao giờ nghe những người khác dụ dỗ tôi khích lệ hội thánh của Chúa buổi tối hôm nay là ừ. chúng ta nhờ ơn Chúa mà gắn chặt với nhau yêu thương nhau và làm sáng danh được Chúa trời Amen đủ 10 phút chưa bằng sư tế à, giờ dạ. ừ. dạ, tiếp tục không bây giờ mà bà thấy đủ rồi bà giờ ta thì tôi dừng lại Amen bà bảo tối nay tôi chia sẻ chỉ đến à, 15 à, 20 phút thôi bao giờ mà quý vị cảm thấy tôi chia sẻ mà à, tôi tất như tôi không làm quá 70 phút mà quý vị không thích nữa quý vị giơ tay thì tôi sẽ dừng lại rồi chúng ta cùng xem ở trong phi thứ nhất đoạn 3 câu số 18 còn một vài câu kinh thánh nữa chúng ta sẽ dừng xin mời cô đã đọc giùm tôi VR thứ nhất đoạn 3 câu số 18 hồi nãy thì Colossae nhắc cho chúng ta là chúng ta tin Chúa thể nào thì chúng ta hãy bước đi theo ngài thể ấy amen đừng dây chuyển đừng có bị lung lay đừng bị tác động rồi trong VR thứ nhất đoạn nào 3 câu số 18 có gì Phi-rơ nhất đoạn 3 câu số 18 Và Đức Christ cũng vì tội lỗi chịu chết một lần Là đấng công bình hay cho kẻ không công bình để dẫn chúng ta đến cùng Đức Chúa Trời. Về phần xác thịt thì Ngài đã chịu chết, nhưng về phần linh hồn thì được sống. Amen. Đức Christ đã vì tội lỗi chúng ta mà đã bị chết rồi. Và cảm ơn Chúa về phần à, xác thịt thì ngài đã bị chết về phần linh hồn thì ngài vẫn còn sống cho nên chúng ta cần phải nhận biết rằng Chúa Giêsu là đấng đã chết thay tội cho chúng ta đúng lý ra tội đó tôi và anh chị phải chịu nhưng mà Ngài đã gánh thay cho chúng ta rồi chúng ta biết ơn Chúa Philip đoạn 3 à, câu số 10, à, đoạn 3 câu số 8 xin mời đọc cho tôi Philip đoạn 3 câu số 8 đọc chúng tôi Philip đoạn 3 dạ, câu số 8 yeah. Philip đoạn 3 câu số 8 Tôi cũng coi hết thảy mọi sự như là sự lỗ Vì sự nhận biết Đức Chúa Giêsu Christ là quý hơn hết Ngài là Chúa tôi Và tôi vì Ngài mà liều bỏ mọi điều lợi đó Thật, tôi xem những điều đó như rơm rác hầu cho được đến Christ. Amen. Sự nhận biết Chúa Giêsu là quý báu hơn hết. Mình nói từ bên cạnh này, sự nhận biết Chúa Giêsu là quý báu hơn hết. sự nhận biết Chúa Giêsu là quý báu hơn hết. Amen. Cái này là tôi quý hơn. Có nhiều người biết nhiều thứ lắm. Có một cậu sinh viên kia đi học trên thành phố học đủ thứ về đi qua cung đò đi với ông già hỏi ông biết tại sao mà có nước thế này tại sao có thủy chiều thế kia hỏi cái gì ông già không biết hết nó là ông mà không biết thủy chiều lên thủy chiều xuống là cuộc đời con mất một phần rồi ông biết tại sao mặt trăng à, à, lúc là khuyết lúc là lặng không khi ông già không biết cũng là ông cũng mất thêm một phần nữa rồi cái đồ hỏi ông biết tại sao mà à, có trời tối và trời sáng không ông già ông bắt đầu tôi không biết luôn ông là mất thêm một phần nữa rồi đang đi nấu nói vậy cuối cùng một cái cầu xoáy tới gió âm âm âm âm tới giữa con sông cái chuẩn bị lật chiếc tàu cái rồi ông già nói là cậu có biết bơi không nói tôi không biết bơi ông già nói là cậu sẽ bắt trộn cả cuộc đời rồi <laughs> cậu biết như thế mà cậu không biết bơi ngay trong giờ này cậu không cứu việc đời sống của cậu cả muốn nhắc nhở với người chúng ta là có nhiều người ngày hôm nay biết nhiều thứ lắm nhưng mà không nhận biết Chúa Giêsu là chưa trọn vẹn. Amen. Amen. Phaolô đó là sự nhận biết Chúa Giêsu là quý báu trên cuộc đời của ông. Như vậy buổi tối hôm nay tôi muốn hỏi bà trên là Phi-e-ra đã nhận biết Chúa Giêsu. Phaolô đã nhận biết Chúa Giêsu, còn tôi và anh chị có nhận biết Chúa Giêsu là ai trên cuộc đời của chúng ta chưa? Amen. Nếu chúng ta nhận biết Chúa Giêsu thật sự là ai trên cuộc đời của mình, chúng ta sẽ không vì cái người bên cạnh mà bỏ vốn. Amen. Amen có nhiều người đi vốn thấy người ta càng ghét có bỏ vốn tức quá nhiều lúc giận con người mà mất chúa không nên nha không nên giận con người mà mất chúa amen cái chuyện người ta làm giận mình là cái chuyện đó là chuyện bình thường đó là con người cũ có người xác thịt nó đụng chạm với nhau là chuyện bình thường nhưng mà quan trọng chúng ta cần phải biết rằng ai làm cho chúng ta mà buồn chứ mà chúa không bao giờ làm cho chúng ta buồn con người thì đủ chuyện lắm ngày nào tình yêu còn bỗng hơn tương lai càng rạng rỡ tình chúa quên mất rồi chúa vẫn giang tay rộng mời, chờ đón con từng giờ nhưng con chối từ thôi với bài chúa con bắt đi ờ, nhậu con bắt đi quýnh bài con bắt đi ờ, không đi nhà thờ rồi ngày nào tình yêu con xào đau tương lai con xào não chạy đến chúa kêu cầu chúa vẫn giang tay rộng mời ôi tình chúa vô bến bờ chúng ta thấy có ai yêu chúng ta bằng chúa yêu chúng ta không dù lé như chúng ta như tôi hô như tôi lùn như tôi xấu như tôi chúa vẫn yêu ngài yêu tất cả mọi người amen dù có quý vị thành công cỡ nào chúa vẫn yêu là như vậy dù quý vị có làm ăn thất bại cái nào chúa vẫn yêu quý vị như vậy amen một ngày nào đó quý vị thành là xấu thế nào Chúa vẫn yêu mà mấy mốt quý vị được đẹp cỡ nào Chúa vẫn yêu ngày nào quý vị thành công cỡ nào Chúa vẫn yêu mà quý vị gặp những chuyện rất rối cỡ nào Chúa vẫn yêu như vậy tình yêu của Chúa không bao giờ thay đổi Amen có người thì thay đổi cho chúng ta mà Chúa không bao giờ thay đổi cho chúng ta nên mình cần phải nhận biết ai yêu mình và ai đã chết thay cho mình và mình tin Chúa vì cái gì Amen tôi ví dụ tôi đau cái tay tôi tin chúa để được lành mà nếu chúa không chữa lành liệu tôi có còn tin chúa là không hay là nhà tôi bị dột tôi mong muốn đến cái hội tin lành là thiên ái này thiên ngân thiên ái này này sẽ giúp đỡ cho tôi có tiền sửa nhà mà nếu hội chưa diệt chưa giúp liệu tôi có còn theo chúa hay là không điều này rất là quan trọng nếu chúng ta nhận biết chúa giêsu là ai á vật chất thì chúng ta cũng cần thật nhưng mà vật chất phải đặt dưới xuống cái sự cứu độ linh hồn của chúng ta hơi khó nghe nhưng mà nếu chúng ta cần biết là thuốc đắng thì giả tật amen tôi giúp đỡ tôi khích lệ mỗi người trong chúng ta là tin chúa không phải chỉ mua lưỡi mà tin chúa bằng cả tấm lòng của mình amen một ngày kia thì cũng có một cái nhà thờ kia thì cũng có một người tin chúa bảo cái gì cũng chúa chúa cái gì cũng chúa mà hai chống đối chống đối người này chống đối người kia rồi làm phá phách đủ chuyện hết họ cầu nguyện quá trời chúa sai một cuộc cột xuống chuyên gia ăn thịt những người nào chống đối những người nào không tin chúa nhưng mà rồi cuộc cột nó chỉ ăn những người nào không có chúa chống đối chúa còn người nào có chúa không bao giờ ăn nhưng mà hôm kia đang nhốt trong nhà thờ như vậy một sư chuẩn bị giảng có một người đứng lên cãi một sư lo lối một sư nói như này kia một sư không chịu một sư nói là chương trình đã sắp đặt hết mà tại sao anh còn làm rối vậy một sư không chịu làm theo giận quá bỏ một sư đi về người ta nói không anh ơi cái giờ này giờ con cột nó xuống ăn thịt ta anh ra tôi chừng ăn á tôi có chúa cũng cột đồ ăn tôi được giận thế là bỏ ra khỏi nhà thờ nhà thờ đang nhóm thờ chúa anh đi anh đi anh vừa đi đi đi con cột nó trên cao nó bay xuống nó táp đi đời sống của anh nặng sạch sẽ không còn cái gì hết sau cái giờ dốt mục sư của ban trị sự đến kêu con cột ra trị con cột hỏi tại sao mà cái người đó có chúa mà người ăn thịt sạch sẽ trơn vậy con cột đó là nhìn kỹ đi tìm kỹ đi người ta tìm hoài vậy ăn sạch trơn vậy người ta tìm được dưới gốc cây còn cái miệng có người ta hỏi con cột tại sao ngươi trừ cái miệng lại nó là chỗ nào có chúa ta trừ lại còn chúa nào không có chúa tàn hết tôi hy vọng là tôi và quý vị không phải có chúa chỗ này không mẹ mà dạ. đời sống chúng ta thực hiện chúa giêsu trên đời sống của mình mẹ mỗi dạ. ba người nó cả là tin chúa phải theo chúa hết lòng mẹ tin chúa phải nhờ chúa hết lòng tin chúa phải nhờ cậy chúa hết lòng lên giờ cảm ơn chúa giêsu lên giờ hãy nhận biết chúa giêsu là ai trên cuộc đời của mình chúng ta đừng chỉ theo vì phép lạ không đừng theo vì vật chất không nhưng mà theo về sự cứu độ linh hồn của chúng ta amen ta tin Chúa không phải cho chúng ta mà cho con cháu chúng ta nữa Amen. tôi kể câu chuyện ngắn nữa một ngày kia có một người chị em đi lên trên Sài Gòn và tin Chúa trong hội thánh Salon chúng tôi hai vợ chồng tôi đang quản nhiệm hội thánh Salon thì sau khi tin Chúa thì ba mẹ chị ấy lớn tuổi cho nên trở về quê trở về quê để chăm sóc ba mẹ thì xa quá không có đi nhà thờ được chúng tôi gửi vào một trong nhà thờ để đi vốn đi vốn một thời gian điện thoại là thầy cô ơi em không còn vốn chỗ này được nữa hỏi sao vậy chỗ này làm không đúng sách hỏi tại sao không đúng sách em thấy mấy người đó mới ở trong nhà thờ cầu nguyện hát thánh ca là con lành đó về tới nhà chưa cởi áo dài ra dầu lên quýnh bài dầu lên nhậu và chúa thề um sùm hết cho nên em thấy rằng tin chúa mà làm không đúng sách nói người càng tin chúa nhớ là đúng sách nha amen tin chúa nhớ là đúng sách nha tin chúa rồi phải làm đúng sách nha amen phải làm đúng sách mình được cứu là bởi ân điển của Chúa không phải là công sức của chúng ta amen nhưng mà đời sống chúng ta phải tái sanh đổi mới chứ nếu mà tin Chúa mà mình là không đúng sách mình tin Chúa mà mình làm như vậy dấn phạm và làm ảnh hưởng follow nó là anh em là bức thư mà tôi viết gửi cho mọi người bức thư này không phải viết trên đá trên bảng gỗ bằng đá nhưng mà bức thư thì tôi viết trong lòng anh em mỗi một chúng ta là một bức thư mà người ta có thể đọc được đóng viết trên đời sống của chúng ta amen Chúa Giêsu đã từng nói là tại vì các ngươi yêu thương nhau mà thiên hạ nhận biết các ngươi là môn đệ của ta. Xin mời cô đọc giùm tôi một câu nữa trong Galati đoạn 4 câu 8 và câu 9. Một câu nữa và câu nữa thì chúng ta sẽ dừng. Amen. Chúa muốn mỗi người trong chúng ta làm mỗi một người trong chúng ta phải nhận biết Chúa Giêsu là ai trên cuộc đời của mình để rồi chúng ta theo Chúa không bỏ mệt không sừng lòng không bao cuộc mà mình theo Chúa bằng cả tấm lòng yêu dấu của chúng ta Chúa giúp đỡ mỗi người trong chúng ta và xin mời cô đọc chúng tôi Galati đoạn 4 câu 8 câu 9 Xưa kia anh em chẳng biết Đức Chúa Trời chi hết Thì làm tôi các hồng vốn không phải là hồng. Nhưng hiện nay anh em biết Đức Chúa Trời Lại được Đức Chúa Trời biết đến nữa Sao còn trở hướng về lễ thói hèn yếu Nghèo nàn Đó mà suy phục nữa ư xưa kia anh em chưa biết đức chúa trời đức chúa trời chưa biết anh em nhưng nay anh em đã biết đức chúa trời thì đức chúa trời biết anh em anh em Trước đây mình chưa tin Chúa, mình không biết Đức Chúa Trời là ai. Mình coi ông trời như cái nắm dung. Mình nghĩ ông trời là cục đá, mình nghĩ ông trời là trong gốc cây, mình nghĩ ông trời là trong một bàn thờ thiên, mình nghĩ ông trời là giới hạn của một chỗ nào đó. Nhưng bây giờ mình tin Chúa đâu mình biết rằng Đức Chúa Trời là đấng sáng tạo vũ trụ này ngài là đấng có quyền đến tất cả mọi sự chúng ta biết đức chúa trời và đức chúa trời đã biết chúng ta rồi mà khi chúng ta đã biết ngài rồi tại sao anh em còn quay lại lè lối thủ nữa anh em còn coi ngày coi tháng coi năm ư anh em còn mê tính gì đâu ngày sáu một tuần tết không được ai đến nhà của mình quét ra, đừng quét ra chỉ quét vô mà thôi cử bao nhiêu năm này cái giàu chút xíu nào cúng sao đại hết mà vừa rồi cháy cháy lần chết lần 13 bốn cái ai cũng cười cúng sao mà cũng như là lụng đủ thứ chuyện á càng cúng chừng nào thì cái ba cái tàn nhang nó bốc lên cháy rụi hết chừng đó càng coi bói chừng nào thì bao nhiêu tiền bạc cứ bị lũ lùi đó cho nên chúng ta tin vào Đức Chúa Trời không còn quay lại mê tín dị đoan nữa Amen. Amen. không có một người nào trong chúng ta nói là tuổi là cái gì dòng thân thiện ngọ cứ hành xuân gì đó quên cái chuyện đó đây nếu hai đứa đều kính sợ Chúa yêu với Chúa hợp với nhau mà cùng đức tin chúng ta tổ chức đám cưới thọ chứ đừng có coi ngày của thái này cũng thấy ngày nào tốt đẹp à, bà ngoại hoặc là má túy hoặc ông bà mục sư bảo đó là ngày đó tốt họ thánh có thể tổ chức được là tổ chức chứ đừng có bắt rước giao lúc 2 giờ sáng như tôi Chào, tôi xuống dưới quê này rước rước gì đó đi rước dâu có thầy coi sao rước dâu phải 2 giờ sáng mới vô rồi sợ kẹt nước lên xuống không được á tranh thủ đi sớm tới đó mới có một giờ khuya một giờ khuya mà mưa bay bay bay bay, lạnh ơi là lạnh mũi như ong vậy đó chưa đến giờ chưa được chưa bốc đứng hơn một tiếng đồng hồ nào là mũi cán nào là mưa bay á về nguyên một đám toàn là cụ già cảm bệnh và đi bệnh viện bán hết đám cưới xong còn như là lo nuôi bệnh không hết luôn mình nói ngược lại tin Chúa không còn ngày thánh gì hết. Amen. Ngày tháng là ngày của Chúa Ngày nào cũng ngày của Chúa Giờ nào cũng giờ của Chúa hết. Amen. Hãy nhận biết Chúa Giêsu một cách rõ ràng. Amen. Ngày nào cũng là ngày của Chúa Giờ nào là giờ của Chúa Miễn là chúng ta tốt, chúng ta kính về Chúa thì Chúa làm cho mọi người trong chúng ta. Amen. Đức Chúa Trời chúng ta là đấng toàn năng và tại sao mình còn với Chúa Giêsu Christ trên cuộc đời của mình. Chúng ta xem một câu nữa trong tiên của Thê thứ nhì, đoạn 1 câu số 12 là câu kinh thánh cuối cùng mà tôi muốn gửi đến quý vị buổi tối hôm nay. Tiên của Thê thứ nhì đoạn 1 câu số 12. Xin mời cô đọc dùm. Tiên cô Thê nhì đoạn 1 câu số 12. Ấy là ấy là ấy lại là cớ mà ta chịu khổ nhưng ta chẳng hề hổ thẹn vì biết ta đã tin tấn nào chắc rằng đấng ấy có quyền phép giữ ta đã phó thác cho đến ngày đó amen biết rằng ta đã tin đấng nào chúng ta còn nói là ta đã tin đấng nào tôi đã tin đấng nào tôi đã tin đấng nào đấng đó có quyền trên cuộc đời của chúng ta luôn đó là cần chúng ta cần biết mình tin đấng nào không phải là tin ông địa có tin thần tài không tin vào ba cái chuyện mê tín gì đó lung tung tôi xin lỗi cà mau này là nổi tiếng mà mê tín dị đoan cà mau này là nổi tiếng vấn đề mà là cúng kiến cà mau này nổi tiếng vấn đề mà có thầy cô bói nhưng mà ngày hôm nay chúng ta cần phải biết là mình đã được tin đấng này khi mà chúng ta nhận biết Chúa Giêsu một cách rõ ràng như vậy mình biết là mình tin đấng nào như vậy chúng ta sẽ nhờ ơn Chúa mà coi tất cả những chuyện mà giận hờn thử thách